Hôm nay là ngày của bạn. Thời gian là thứ đến rồi đi ngay lập tức. Ngày mai sẽ biến ngày hôm nay trở thành quá khứ. Và con người hiện tại của bạn chắc chắn sẽ ra đi mãi mãi. Thời khắc trước mắt bạn chính là cơ hội để tạo ra cơ hội không thể quên trong đời. Bạn hoàn toàn có khả năng viết lên lịch sử và tạo ra một huyền thoại sông mãi cùng bạn. Hãy nghĩ về những ngày gian khó đã qua về những ngày luyện tập gian khổ, về hàng tiếng đồng hồ bạn bỏ ra để chuẩn bị, về nỗi đau mà bạn chịu đựng. Tất cả đã đưa bạn đến những khoảnh khắc này. Chúng đã hun đúc lên chiếc áo giáp bạn đang khoác lên người. Ngay lúc này, tất cả phụ thuộc vào sự thể hiện của bạn. Hãy sử dụng những giờ phút khổ luyện và biến chúng thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hôm nay là ngày của bạn và bạn trở nên xuất sắc hơn cả bản thân mình mà bạn từng ước mơ. Hãy rũ bỏ những nghi ngờ, những e sợ và sự tự ti. Ngày hôm nay chính là ngày của bạn.